Trên đường đưa bác về trở lại nhà sàn buổi tối Thì trời đổ mưa, mưa tầm mưa tã Mà đê vỡ hàng loạt Bác bị sưng phổi Và từ đó bác yếu dần đi Cái ngày ấy có thể coi như là ngày bác ăn bữa cơm cuối cùng